Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021, tức ngày 27 tháng 11 năm 2020 âm lịch. Người tuổi Tý dễ gặp phải họa tiểu nhân do thiên quan ập tới, con giáp này có thể sẽ không thể chìm chu trong công việc do bị tiểu nhân không ngừng quấy phá, bản mệnh cũng không đủ tập trung, dễ mắc sai sót nên tạo cơ hội cho kẻ xấu, dễ dàng tìm ra sơ hở mà đánh mất vị trí của mình. Con giáp này cần phải tự kiểm điểm lại bản thân để tránh những sai sót tương tự. Trong ngày ngũ hàn hỏa thổ xung khắc, người tuổi Tý cần phải kiềm chế cảm xúc của mình để không nảy sinh những bất đồng không cần thiết với nửa kia của mình. Cuộc sống vốn khó khăn, đừng để lạc mất nhau vì những chuyện vụn vặt. Vận tài lộc không có nhiều biến động, không chỉ tiền bạc mà sự học hỏi mới là nền tảng vững chắc của sự giàu có. Bản mệnh nên học cách tận dụng cơ hội để củng cố và mở rộng hiểu biết của mình, đồng thời tích cực tiếp xúc hàng ngày với những thông tin tài chính có ích thay vì tin tức giải trí vô bổ nhé.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 Bản mệnh hãy thoải mái thể hiện bản thân mình với đối phương, đừng giấu giếm nhau để rồi sau đó lại thất vọng mà ảnh hưởng đến độ bền vững của mối quan hệ. Có nhiều điều người tuổi Sửu vẫn cần phải học thêm để giữ hạnh phúc cho mình. Hôm nay không chỉ tình duyên vợ sắc mà đường tài lộc của con giáp này cũng vô cùng vượng phát. Thực thần đứng bóng, tài lộc sẽ tới với bản mệnh khá dễ dàng. Trong ngày, chuyện làm ăn buôn bán không thực sự khó khăn, thậm chí có phần hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà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 con giáp này cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết hợp lý nhất cho những vấn đề hiện tại của mình. Mặc dù có những mâu thuẫn về quan điểm giữa bản mệnh và người ấy, nhưng đó không phải là chuyện không thể giải quyết được. Con giáp này đang bị ảnh hưởng bởi cục diện tương hại, lúc nào cũng nghĩ rằng đối phương đang cố làm trái ý mình. Nếu cứ giữ mãi tư tưởng như vậy thì e rằng quan hệ giữa người tuổi dần và nửa kia sẽ càng ngày càng xấu đi. Nếu không nghĩ cách cải thiện tình hình thì đôi bên rất dễ dạn nứt, chia ly.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 Người tuổi mão đang được thiên ấn chỉ lối dẫn đường, vận trình sự nghiệp tiến triển khá tốt. Những chuyện tưởng chừng không thể làm được thì con giáp này lại giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng bởi những ý tưởng độc đáo và sáng tạo ngũ hành mộc sinh xuất cho hỏa, bản mệnh có những suy nghĩ viển vông, tuổi mão cần phải sống thực tế hơn để có được con đường đúng đắn cho mình. Con giáp này có thể bỏ lỡ nhân duyên vì suy nghĩ thiếu thực tế, trong khi đó các cặp đôi đang yêu đứng trước nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được.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 Thương quan xuất hiện cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của tuổi thìn không được như ý, con giáp này cần phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh thực lực của mình trong công việc chưa hiểu rõ những điều mình cần phải làm mà đã đòi hỏi này kia, sự thiếu thực tế khiến bản mệnh mắc phải sai lầm. Đáng lẽ con giáp này có thể tiến xa hơn với năng lực của mình, nhưng chính người tuổi thìn lại đang ngáng trở con đường tiến bước của mình. Bản mệnh cần phải điều chỉnh tâm thế làm việc, chớ nên chảnh mảng mà mắc nhiều sai sót không đáng có. May mắn việc này không ảnh hưởng đến vấn đề tiền bạc, bù lại trong ngày ngũ hành hỏa dưỡng thổ, nhân duyên vượng sắc, đào hoa chiếu mệnh, con giáp này của độc thân dễ tìm được những cơ hội xe duyên khá tốt. Bản mệnh đừng để cho mình phải hối tiếc vì đã từng đến gần hạnh phúc mà lại để vụt mất. Đừng quá cố chấp về chuyện đã qua nhé. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi tỵ đang có nguy cơ mất tiền hao của trong ngày hôm nay, kiếp tài nhập mệnh, con giáp này quá cả tin nên mới có thể trao tiền bạc mình vất vả làm ra cho người khác dễ dàng quá như vậy. Bản mệnh không thể nào cứ mãi tin người như thế, tiền bạc kiếm được đâu có dễ dàng gì. Nhưng có lẽ tiền mất đi chẳng thể nào lấy lại, chỉ có thể lấy đó làm bài học cho chính mình để không phạm sai lầm lần sau mà thôi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 Công việc không phải lúc nào cũng như ý, ngôi tuổi ngọ lại để cho khó khăn, trở ngại đánh bại mình, dễ dàng nản trí, buông xuôi. Con giáp này cần phải cố gắng để thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc của mình, không nên từ chối mọi lời đóng góp ý của những người xung quanh, biết đâu sẽ có được gợi ý hay ho thì sao. Ngoài ra, tài lộc trong ngày không quá nhiều nhưng cũng đủ để bản mệnh có thêm một khoản chi tiêu trong giai đoạn này. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi cần phải nhanh tay nắm bắt thời cơ để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Mùi tị tương hội, cơ hội để đẩy nhanh tiến độ phát triển của mối quan hệ không có nhiều đâu. Nếu đã có nửa kia, con giáp này nên dành nhiều thời gian chăm sóc. Quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng sẽ có nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi được thực thần ghé thăm nữa. Hãy làm hết sức mình, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi mùi sẽ thuận lợi hành thông hơn gấp nhiều lần. Con giáp này đang kiếm tiền tốt thì hãy cố gắng để tận dụng cơ hội. Người làm kinh doanh có thể sẽ có cơ hội hợp tác làm ăn rất tốt, lợi nhuận thu về tay không ít. Bên cạnh đó, bản mệnh đừng tiêu xài hoang phí khi có nhiều tiền mà hãy tiết kiệm để đề phòng khi gặp chuyện bất chắc. Cuộc sống luôn có nhiều biến cố, chẳng ai biết trước được tương lai.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 Bản mệnh tưởng chừng lanh lẹ nhưng có khi trong tình yêu lại rất đỗi khù khờ. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên con giáp này không còn để lỡ nhân duyên nữa, sẵn sàng chủ động theo đuổi người mình yêu. Chính tài cũng đảm bảo nguồn thu nhập trong ngày của tuổi thân khá vững vàng và ổn định. Đây là nguồn thu tới từ công việc chính, vì thế bản mệnh hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao nhé. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng tiến triển khá suôn sẻ thuận lợi, mọi kế hoạch trong ngày vẫn diễn ra theo đúng như dự định trước đó. Cục diện nhị hợp giúp cho bản mệnh dễ đạt được ý nguyện và thậm chí gặp người hỗ trợ giúp cải thiện về tiến độ và mang lại hiệu suất cao hơn. Giờ tốt trong ngày 7 giờ tới 9 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Đường tình duyên của tuổi dậu thăng hoa rực rỡ, con giáp này đang được tam hợp cục trao cho nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái. Nếu có độc thân thì bản mệnh hãy cố gắng để nắm giữ cơ hội gây ấn tượng tốt đẹp với đối phương nhé. Đối với các cặp vợ chồng, đây vẫn là khoảng thời gian ngọt ngào mà con giáp này và nửa kia muốn tận hưởng mãi mãi. Dù khó tránh khỏi những xung đột, nhưng nhờ tình yêu đủ lớn nên có thể bao dung, tha thứ cho nhau. Người tuổi dậu có những giây phút ấm áp, ngọt ngào trong mùa đông giá rét này. Thiên tài cho thấy khả năng kiếm tiền từ nghề tay trái của bản mệnh khá tốt, thậm chí trong ngày hôm nay thì nghề tay trái còn mang lại nhiều tài lộc hơn hẳn ấy chứ. Chuẩn bị may túi ba gang đi nào. Vận trình tài lộc rộng mở, con giáp này có thể thoải mái mua sắm, chiều chuộng bản thân nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày 13 giờ tới 15 giờ, quý nhân phù trợ, tị, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tuổi tuất cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình đi thôi. Tết chưa đến đâu, con giáp này đừng có nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi quá sớm như thế chứ. Bản mệnh có phần sao lãng, mất tập trung nên công việc nảy sinh nhiều rắc rối, thậm chí mâu thuẫn với đồng nghiệp xung quanh. Ngũ hành hỏa dưỡng thổ có nhiều vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy. Khi tình cảm nồng cháy qua đi thì những vấn đề đó mới bắt đầu trở nên nổi cộm và khiến cả đôi bên cùng khó chịu.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 nhưng đâu phải không có cách giải quyết. Bản mệnh đừng vội từ bỏ như vậy. Người tuổi hợi nên bình tĩnh, trò chuyện với nửa kia của mình nhẹ nhàng nhất có thể nhé. Chính quan cho thấy con giáp này đang giành được sự tin tưởng, tín nhiệm từ phía cấp trên khi mà hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình, đảm bảo chất lượng công việc. Tinh thần trách nhiệm cao không cho phép bản mệnh để sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng vì bất cứ lý do nào. Giờ tốt trong ngày 7 giờ tới 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,